dầu tẩy trang Sunflower Deep Cleansing Oil với chiết xuất dầu hướng dương nguyên chất giúp làm sạch da một cách tự nhiên từ sâu bên trong. Cách sử dụng sản phẩm đơn giản và hiệu quả chỉ với 4 bước. Bước 1. Giữ mặt và tay đều khô, lấy dầu ra lòng bàn tay khô. Bước 2. Nhẹ nhàng massage dầu lên mặt để làm sạch. Bước 3. Làm ướt tay, dùng tay ướt massage trên da để dầu nhũ hóa thành dạng sữa, lấy đi lớp trang điểm và bụi bẩn. Bước 4. Dùng nước ấm rửa thật sạch, sau đó dùng sữa rửa mặt. Sunflower Deep Cleansing Oil Da sạch nhẹ nhàng, căng tràn sức sống